và khóa ga khi tắt lửa là vào cái que cảm biến ở phía bên à, phía sau đầu chia lửa đó và à, nó cũng sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam thực tế gia đình tôi có bốn người mình nấu ăn hai bữa một bình ga giá hơn ba trăm ba tôi sử dụng được hơn hai tháng đây, ngoại thất của nó đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 mì sao không giật dây ra mày giật kiểu đó rồi sao mày gắn vô kia hư luôn rồi tự nhiên mày giật không có cục đó điên rồi chứ rồi luôn rồi xài gì nữa phải giật dây thế chứ để mình giúp ông vẽ lên trên coi chắc là lấy chị ông ấy đấy